Welcome chu ốc ngố channel Quạt quạt quạt <laughs> Ốc sở SCP này đã khá dài Cho nên ốc á, thấy cái nào phù hợp hay là nó hay ho á, Thì ốc sẽ uh, tóm gọn lại cho anh em xem Còn những cái tình tiết mà nó hơi bị uh, kinh dị quá hay là gì đó ốc xin sẽ giảm bớt tình tiết nha mọi người Và đầu video thì hôm nay chúng ta có một SCP khá là đáng sợ Con số nó nói lên cái phần đáng sợ nó luôn rồi uh, Nó thuộc ở series 5 và ba số cuối cùng của nó là 666 à, số của quỷ sa tăng chứ không phải là số của quái vẹt mà cái clip mà hở mình làm thôi nha scb <laughs> hôm nay á là scb 4666 mọi người thấy cái hoa trên đầu của mình đẹp không đẹp thì để lại một like một xe cho mình nha rồi scb 4666 là một thực thể dạng người mang hình dáng của một người đàn ông rất là cao tuổi à, có chiều cao là 2 cho đến 2,3 mét ông ta thì là cực kỳ gầy cái tính chất đáng sợ đầu tiên á khi mình gặp phải ông ta thì à, nó chưa nói tới việc siêu nhiên hay gì của ổng nha mà đây là một scb à, thích thỏa thân à, thực chất là không mặc đồ đó à, à, anh em thử nghĩ đi nhìn cà ông giặt thì anh em thấy sợ không <laughs> đấy điều đáng sợ đầu tiên mà ông nghĩ tới là nó rất là đáng sợ là như vậy và anh em đừng đọc ngược cái uh, cà ông giặt lại nha À, kỳ lắm kỳ lắm rồi SCP-4666 là một uh, sinh vật á, nó thuộc ở khu vực châu Âu Mà châu Âu thì có những cái rét thấu xương Vậy mà ông ta vẫn không chịu mặc đồ Chúng ta sẽ đi về nguồn gốc của ông ta xem như thế nào Trước khi ông ta được đánh số là SCP-4666 Thì ông ta đã được ghi nhận từ rất lâu rồi vào những cái năm mà 1498 lận cơ, nhưng mãi cho đến khi 1974 thì ông ta mới thật sự được tổ chức để mắt đới. Cái lúc này, ông ta càng ngày càng lộ gõ cái bản chất là dị thường của ông ta. Ngoài cái khả năng là không cần mặc gì khi trời rét, ông ta có khả năng đó là dịch chuyển tức thời trong phạm vi là toàn cầu. Nhưng ông ta chỉ hoạt động mạnh ở khu vực phía Bắc, vĩ độ 40 độ Bắc. Mọi hoạt động của ông ta sẽ diễn ra như sau. SCP này thì chỉ hoạt động ờ, có 12 ngày trong một năm. Chúng ta có thể gọi là nôm na chu kỳ kinh... À, nhầm! Chu kỳ hoạt động Xem nữa lộn vào gì chết tôi <laughs> Thời gian chính xác á, là vào đêm 21 hoặc là vào đêm ngày 22 tháng 12 Cho đến hết ngày 1 tháng 1 của năm sau Cái khoảng thời gian này á, là cũng là khoảng thời gian chuẩn bị ăn mừng năm mới thì con người của chúng ta ăn mừng theo cách riêng còn có lẽ ông ta xem đây là cách ăn mừng của ông ta à, chúng ta không thể nào biết được trong chu kỳ hoạt động của scb 4666 thì ông già này bắt đầu chọn một gia đình trong hàng tỷ gia đình nhưng mà phải có đáp ứng một điều kiện gia đình đó phải có ít nhất một trẻ dưới 8 tuổi sau khi lựa chọn xong mục tiêu á thì ông ta bắt đầu hành động cái hành động là nó sẽ diễn ra như thế này đêm đầu tiên cho đến đêm thứ bảy ông ta cố tình làm cho những đứa bé chú ý đến ông ta nhưng mà lúc này á ông ta sẽ đứng rất là xa căn nhà của ờ, mục tiêu và chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cái ngôi nhà này thì ờ, mọi người có thử để ý ví dụ có một thằng cha nào đó đứng rất xa nhưng mà vẫn đứng chầm chầm nhìn từ sáng tới chiều chiều tới tối tới khuya thì chắc chắn mình đi ngang là mình sẽ để ý mình sẽ thấy liền đó là những đứa trẻ sẽ là những cái người thấy đầu tiên vì nó thường nhìn ra cửa sổ rất là tăng động và thường đi ra ngoài săn chơi đó tiếp theo điều đáng sợ hơn á là trong những cái buổi tối ngủ thì thường những đứa trẻ cũng thường hay thức dậy đi ờ, giải quyết ờ, nỗi buồn đó nhưng mà khi thức, thức dậy rồi mà bỗng nhìn ra cửa sổ thì thấy ông ta đứng cạnh ngay cửa sổ luôn nhìn vào trong cửa sổ quát Thì kiểu này là đá ra quần luôn chứ đi giải quyết gì nổi nữa Lúc này các bạn sẽ đặt vấn đề là Ủa tại sao không gọi cảnh sát này ABC đi Z gì đó Thì thực thể này á rất là khó bị phát hiện Vì á nó đi tìm chúng ta chứ không phải là chúng ta đi tìm nó được đâu Thôi tiếp theo thôi đêm thứ 8 cho đến đêm thứ 11 Cái nỗi ám ảnh này á không còn chỉ riêng với những đứa trẻ con nữa Mà nó bắt đầu là lan cả một gia đình luôn Kể cả người lớn, những người lớn có báo cáo lại á, là họ nghe tiếng động chạy ở trên nóc nhà. Nó không giống như là tiếng động của mèo hay tiếng động của chuột chạy mà nó rất là lớn kiểu giống như là một cái sinh vật cỡ tầm con người đấy thì ổng cao tới 2 cho đến 2,3 mét mà chạy là nghe đung đung đung có đôi lúc nó đáng sợ hơn là nghe tiếng chân của người chạy á ở trên gác xếp anh em nếu mà anh em nào chưa biết gác xếp á thì ở phương tây người ta có một cái uh, tầng gác người ta để đồ ở trên đó và muốn lên được trên đó người ta phải kéo một cái cầu thang ẩn ở trên tầng trên là kéo xuống đấy sẽ lên được gác xếp mà thường gác xếp á, thì ờ, không ai mà đi khùng chạy lên đó đúng không ngoài những tiếng bước chân làm họ sợ thì có những cái mùi thối như là xác chết nhưng mà không biết cái mùi này bắt nguồn từ đâu luôn miền Nam mình có gọi là thối ùm trời đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đêm cuối cùng, cũng là đêm quyết định của SCP 4666. Vì sao gọi là đêm quyết định? Vì nó sẽ có hai câu chuyện diễn ra. Sự kiện này á, được dịch ra tiếng Việt là đêm trắng theo tiếng Luxembourg. Nó sẽ thường diễn ra hơn là các sự kiện thứ hai. Nếu á, sự kiện đêm trắng xảy ra thì toàn bộ thành viên trong gia đình đó sẽ bị dồn về một căn phòng nhất định. Cái à, khi mà gia đình đã đầy đủ mặt rồi thì bọn họ sẽ bị SCP-4666 giết từng người từng người một và đứa trẻ dưới 8 tuổi phải chứng kiến cái chuyện này. Sau khi chứng kiến xong, chỉ còn một mình đứa trẻ ở lại thôi và đứa trẻ này cũng sẽ bị bắt cóc mắt tiêu luôn trời giấu trời mang đi và không để lại một cái manh mối nào cả trường hợp thứ hai thì nó khá hiếm nó chỉ ờ, khoảng 15% thôi nó được gọi là trường hợp SCP 46661 ở trường hợp SCP 46661 á thì cả gia đình họ sẽ không bị gì cả họ chỉ nghe tiếng chân ở đêm cuối thôi và không có tiếng chân nào mà bước vô nhà luôn nó chỉ lanh quanh ở ngoài cho đến khi đêm cuối kết thúc. Những đứa trẻ bắt đầu tìm món quà. mà món quà này á, là thường là những cái đồ chơi mà ba mẹ nó sẽ để dưới gầm giường của nó cho chúc mừng năm mới. Nhưng khi những đứa trẻ tìm thì sẽ không thấy những món đồ chơi đâu. Mà chỉ thấy á, những con búp bê được làm từ xác người anh em ạ. À. Và đó là những đứa trẻ đã bị SCP-4666 bắt cóc. SCP-4666 rất nguy hiểm và vẫn chưa biết mục đích của nó là gì phân loại quản thúc của nó thì là cây tờ rất khó quản thúc tổ chức phải có cái sự liên kết và báo cáo liên tục trên toàn thế giới vào cái những ngày mà SCP-4666 chuẩn bị tới chu kỳ hoạt động của nó phải phân tích cái nguy cơ gia đình nào có trẻ nhỏ có thể gặp phải ờ, ông ta nếu có thông tin gì nghi ngờ gia đình đó sẽ xảy ra cái sự kiện đó là đêm trắng thì lực lượng quản thúc gần đó phải bố trí và ngăn chặn cái sự việc đó xảy ra nếu ngăn chặn thành công á thì mọi chuyện ờ, sẽ không có ai chết cả nhưng không thành công thì mọi người nghĩ nó sẽ như thế nào có người chết và có thể đội quản thúc cũng sẽ mắc mát một cái gì đó và tổ chức sẽ cố gắng biến nó thành một vụ án bình thường không phải là do thực thể siêu nhiên cũng không phải do một cái thế lực nào cả đó còn mọi bằng chứng và thi thể hay là gì đó tổ chức đều phải thu giữ và quản lý theo mình đọc á thì không biết đây có phải là cách ngăn chặn chính xác nhất hay không nhưng mà mình thấy là nó ghi là như thế này cố gắng ngăn chặn sự việc đem trắng xảy ra bằng cách là áp dụng giao thức tiếp xúc thực thể hình người PDP sẹt 8 thì cái này á mình không gõ vì uh, nó thật sự hơi gói gói anh em nào hiểu rõ về cách giao thức này thì đem comment cho mình biết nha những cái vụ việc do SCP 4666 xảy ra thì nó rất là nhiều luôn được ghi nhận trên wiki SCP anh em có thể đọc trên đó ốc không làm hết những cái đó đâu ốc sẽ lấy một cái vụ mà được ghi lại là nạn nhân vẫn còn sống và kể lại quá trình ông ta bắt cóc và giam giữ như thế nào thì câu chuyện diễn ra vào 2018 một sự kiện là SCP-4666-1 tại Alaska có một con búp bê được làm từ cơ thể của một nạn nhân. May mắn là gia đình đã kịp cứu sống nạn nhân này trong khi đang hấp hối. Sau khi giúp thành công nạn nhân, một nhà nghiên cứu của tổ chức đã phỏng vấn cô bé bị bắt cóc này. Cô bé cho biết tên của mình và hiện tại chỉ 7 tuổi thôi. Cô bé đã kể lại quá trình khi mà SCP-4666 bắt cóc sau vụ việc phải chứng kiến toàn bộ người thân của mình bị hắn sát hại. Hắn ta đưa những bọn trẻ bị bắt cóc về một nơi có rất là nhiều lối ra và vào giống như là một căn hầm được thông với những cái hang. Trong đó, những đứa trẻ không được ăn uống nhiều mà phải làm ra những con búp bê từ những cái xác người ờ, những cái đứa bé chết trước đó do cô bé dần yếu đi và không làm được búp bê nữa và hắn ta đã biến cô ta thành nguyên liệu để làm búp bê gửi đến một gia đình trong cái chu kỳ hoạt động của hắn. Tuy là cứu được cô bé nhưng mà sau 18 tiếng thì cô bé đã lâm vào nguy kịch và không qua khỏi. Thì chúng ta nhìn chung á, SCP-4666 cũng rất là đáng sợ Là ông nhớ lại tới ông kẹ của nhân gian chúng ta thường đem ra hụ nít đó mọi người Ông kẹ thì thường bắt những đứa trẻ hư thôi Chứ còn ông này thì uh, thích bắt những đứa trẻ dưới 8 tuổi Và SCP này á, ông biết có thể là sẽ có người lớn vào xem Thì á, những người lớn đó có thể là không xem về SCP hay là chưa biết gì về SCP á Thì mình mong các bạn hãy ờ, giúp mình nếu mà có người ta comment á, là hù con nít hay là vụ trẻ thì các bạn hãy comment giúp mình là SCP thì hoàn toàn nó chỉ là những tác phẩm thôi ốc đã nói đi nói lại rất là nhiều rồi nhưng mà nhiều khi người lớn người ta chỉ xem chuyện ma Việt Nam chuyện ờ, này nọ của Việt Nam hay là gì đó còn Ribby Basta hay là SCP á thì thường mình thấy cái độ tuổi là khoảng 15 cho đến 18 xem nhiều hơn còn người lớn người ta thường mà xem vô mấy này á người ta sẽ nói là những cái này nó khá là tào lao đó cho nên là các bạn hãy giúp mình khi mà thấy uh, những cái comment tiêu cực về cái chuyện mà đó là hồ con nít hay là nó làm cái này xàm quá thì nội dung này á, mình thấy ở nước ngoài rất là nổi còn ở Việt Nam mình thì người ta vẫn chưa có tiếp nhận cái nội dung này đấy nên là mình cứ bị chửi suốt chửi giết quen rồi mà như ăn cơm ấy nha à, ờ, mà trên chi tiết ở trên á mình đã giảm nhẹ một số chi tiết rồi chứ thật sự anh em có thể lên Wikipedia của scb đọc mình đọc xong rồi mình, thôi tầm nay thì mình không có dám làm cái kiểu mà nó chi tiết đầy đủ gì đâu có thể là gây ám ảnh một số bạn chưa hiểu về SCP và làm kiểu như là tư tưởng với bạn á là lệch lạc à, cho dù mình nói rất nhiều mấy bạn nó thường sẽ không bao giờ quan tâm tới cái câu chuyện là mình nói ở ngoài lề giống như là nó là một tác phẩm hay gì đó mấy bạn nó quan trọng nghe được tới khúc giữa đáng sợ gì đó tắt comment nó có thật không anh rồi bắt đầu là mình không kịp trả lời á thì bạn nó lại đăng facebook uh, viết là uh, thằng này uh, miêu tả một quái vật có thật trong cuộc sống mà viết như một cái văn sớ gì đó nhưng mà khi làm văn á, thì lại rất là ít điểm không biết tại sao mà viết trên facebook hay là xe gì đó viết như văn sớ luôn mình chả hiểu được vô lý và tôi nói liên thi nãy giờ cũng khá là dài rồi video đến đây là kết thúc mọi người hãy giúp ốc đạt được 50k sub bằng cách like share video nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ